cho mấy anh em mình đi theo ờ, nó thăm ờ, bảy ếch tiếp nha các bạn đi nhá à, đang chơi tại nó chơi buổi sáng nha các bạn em sẽ đi ra ngoài ờ, cái ờ, chỗ thăm hết rồi đi mua anh em mình bắt đầu lên bờ các bạn ơi hello các bạn hello các bạn hello các bạn anh em mình lên bờ thôi sau một hồi đi vỏ của cái nơi của ờ, di heo nó lấy các hồi hộp nè hello bạn mình đi dõi cái ờ, thằng di heo nó lấy mà mình ờ, teo hết trơn các bạn hello các bạn nha đâu quá mình lấy dõi các bạn ơi mấy em mới đi các bạn mấy em nó đang đi ờ, đi ờ, thăm cái bẫy rồi hôm qua hôm qua anh em mình đặt mình tối 8 giờ mình đã đi gom một lần rồi và bây giờ 6 ờ, giờ sáng mình sẽ ra mình gom một lần nữa là mình cuốn luôn cần nha các bạn đó ở đó mấy em nó dính dính nó rồi đó các bạn dính nó rồi nó kêu mình quá trời đâu đâu đâu đâu đâu mẹ nãy dậy quá dù đây các bạn coi đây là đây là cái con đầu tiên buổi sáng của anh em mình nha các bạn ui đẹp gái hết biết luôn vậy sao mày biết con trai tao không biết con trai con gái nữa ô con này to nhờ ừ này mình đi mình còn càng mình cộng ít wow em này muốn khóc rồi <laughs> em coi con này sao đổ xi lăng rồi à? hả một cặp một đưa lên đây em nói đâu cái không đây mấy cái không vô bồn hết rồi Mấy cái này để đi. Có tay chưa chưa? nào nữa đây luôn làm dấu rồi anh diêu bây giờ không dài đây đây như bạn ơi cộng mà tối giờ anh em được 16 rồi các bạn ngon con ếch hai con ếch nhỏ hai con con ếch bự cho bá cái này là siêu to không lầu à? ừ. đây là đồng các bạn cái đồng ăn bẻ lá khác thiếu gì chú nhóc mà vậy luôn hả ừ. alo không mặt chắc giọt nắp lọc ếch siêu với ta có từng làm qua chứ anh em làm vú lưới chân hoài dài hoài luôn em làm hoài luôn hả ừ, vú lưới chân dài là anh làm miết rồi rồi mà hỏi đi ít này đến máu buộc làm gì giờ máu buộc phơi khô héo nắng là mình giúp thêm em héo rồi coi đây là cái ghe hàng các bạn ghe hàng mấy em nó hay ăn bánh ăn kẹo các bạn à, ở ở ở dưới quê á, mà muốn ăn pin pin hay là bánh kẹo gì đó thì phải chờ ghe gì nè đó, ghe nó chạy vô mấy con ăn các bạn chứ không phải như mình ở thành phố mà cái muốn ăn cái gì xẹt ra đập quá là có luôn các bạn lắm trả giá chứ mày Bán 15 mà đeo năm ngàn à vô bạn ơi quá ngon trăm em ơi ừ. mình lính các bạn bạn mình kêu là có có gì là có đó luôn các bạn đây là chén nước siêu cay các bạn các bạn ừ. đã rồi mình ăn các bạn mấy nghe mình ngồi thông nước mình thông chảy chảy nước miếng hết trơn luôn à, <laughs> nước miếng đâu <laughs> mình ăn mà mấy em mình nó nước miếng quá trời mà ngon các bạn ơi Mấy con Mấy non mà cái miếng nó chảy luôn Rồi ờ, vô nước hết đi, vô nước hết đi Này, các bạn à, Mình vô sâu các bạn, mình vô sâu rồi chút nó lửa nó tàn hết là mình có có than Các bạn đây mình được sâu đây nha các bạn Đó, còn mấy con kia nữa À, nhìn nè Đúng đó con Rồi, dậm dậm như con tê giác rồi điểm hơn vậy đó nè các bạn bây giờ mình nướng nha các bạn để rồi hết hết củi chứ ăn chung với, cây gì cây chanh cứ nó 12 giờ về rồi vậy thôi không đòi đi dưới 1 giờ không mà trời ngồi đâu khói đó <laughs> làm tạo khói các bạn ơi thịt ngon lắm bạn giờ mình xé nó ra mình lột mình lột cái da nó ra nó trắng như nè các bạn mọi người các bạn ăn với anh em mình nha đã, đã. rồi đó bây giờ là ờ, mấy em nó hưởng ứng thành quả đó các bạn mình cũng làm một cái đùi chứ mình u cái đằng chứ một ngày qua giờ giờ tối thành quả rồi bận ăn đi ăn đi này chấm giận ớt cái tế anh nhăn không lại đâu bạn cho anh cho anh quá đáng đi mặt gỡ vậy các bạn đây là người mẫu siêu chân dài luôn các bạn đất đường cái trắng phao luôn kìa các bạn wow các bạn thịt ở đồng nó trắng mà lúc đầu cái mé thanh tươi lắm à ờ, ngon đó các bạn miếng rồi. ngon các bạn mình ăn đây em xí xí còn hai con đó mấy con nữa ừ xíu mình, mình nhìn ăn ừ hai con cũng xỉ mấy con đó các bạn nó được hết các bạn trắng mà nó vàng thơm các bạn ơi có đâu có trắng không wow quá đã các bạn <coughs> các bạn mình còn cái món này ngon lắm nè các bạn cái này là cái hoa chuối nha các bạn hoa chuối nãy mình nướng nè giờ để mình lọc ra xem ừ, cái hoa chuối mình nướng nè Ừ, ngon mà lột ra chấm mướn rồi bá cháy luôn ờ đốt vừa chỉ như chính vì cái khét luôn chị lá chuối cháy hết lá chuối này xong rồi Cặn đây xong với tôi nhỏ em xong với tôi. Ừ, qua qua chuối luôn. Cái quả chuối này ha. nè nè mình chấm với cái muối ớt nè. Trời ơi nó ngon, như ăn thịt gà các bạn ừ. Ồ, xuống sướng các bạn ơi con anh em em phải uống đủ nóng quá ra nước nhiều quá Ôi. Wow. đây kèm chém mất nữa. Hồn. Bắt ong. Nóng quá bà ơi. Bắt ong. khổ thật Nóng. Cái đấy mày quay hơi nha, hơi quen nè. Mình tưởng đợi mình ăn xong nó vô chứ. Trời trắng bóc luôn. Để cho nhăn đi tốc độ cay. Quá ngon. Ôi, vậy luôn này coi chạm thấy miếng me nữa không chạm vô mở bạn hello giờ noi xe rồi các bạn ơi anh em mình đi về các bạn hẹn bạn clip sau nếu bạn thích để lại một like và subscribe ờ, rồi anh em mình đi về thôi các bạn ơi chào tạm biệt các bạn nha bye bye, bye. rồi nó đưa nó bỏ ra thằng ờ, thằng tài xế nó bỏ mình rồi thằng tài xế nó, nó, nó, nó nắng quá nóng quá nó bỏ về trước rồi giờ chỉ còn cách là bộ về thôi các bạn mấy này mình sẽ là bộ về đây đi nó cũng phê phê xịn hơn là đây ở khúc này mát này khúc nắng biết có mát không không khúc này có cây nè nhỏ quá nó chơi nó bỏ luôn nó bỏ mệt quá à. ừ. hôm nay mình đã tới bến đò nha các bạn bây giờ mình phải qua bến đò xong mình mới về được bên kia xong nha các bạn rồi xuống đò thôi quá mệt rồi nhà cũng có người mệt đâu mệt quá ai ai ai ai ai ai, Hấp dẫn Hấp dẫn đi rồi <laughs> ba tiếng đồng hồ tiền nhà không tiếng gửi các bạn hôm hai phút nữa chạy vô hôm mấy hồi còn chạy ra ngoại mình nửa tiếng nữa vô ngoài hả vô gửi rồi vô hôm vô mây ngoại đóng cửa qua mặt ngoài rồi cháy đồ khác đi đóng nghèo quá là gì á đóng nghèo ba thôi bắt đầu rồi Ngoại nó còn đồ đồ khác á thì chơi chơi cho là bộ nói chơi tiểu à quên đã cháu cho nóng tụi bay làm gì nó tụi bay làm gì nó mà nó nhận đi về hả à, Tụi bay xuống nhỏ. Đây là chẳng dài hứa vậy các bạn à, sau một cuộc à, lao bộ rất là vất vả giờ cho mấy em mới vô cà phê quán cà phê uống nè mở bạn không bạn không còn trong muối các bạn còn trong à, muối đi gì Ê, bạn ăn á ờ, đây là quán cà phê ở quê các bạn à, <laughs> quán cà phê ở quê bây giờ mình đi qua cái cầu này nó là mình về tới nhà nha các bạn qua cái cầu này nó là đi về nhà đúng không thằng em nó câu mình bộ về mấy anh em nó bộ đi muốn tránh ủa nó kêu mà làm mình nói gì nó nói là trời sáng giờ không trăm nghìn đâu ờ, cây số ăn đừng cho uống nước cho quán nước uống anh là cái chén trả còn trai luôn không là của tôi Mấy giờ hai quay không bây giờ về luôn đúng hả làm gì đang ngồi nước lạnh các bạn bây giờ là giờ là cho mấy đứa em nó vô quán cà phê các bạn ơi sau một phút lộ bộ quá dữ mọt nổ hơi các các bạn các bạn ở bên đó là núi bên biên các bạn đấy giờ anh em là uống nước xong nó say rồi nó bậu về các bạn Ủa thằng kia nó bỏ mình hay là lại hết dầu nó xạo phải không? Nó xạo nó tính là uống nước phải không? à. <laughs> phải phải phải nãy chở mình ở đó ăn với mình xong mình chở mình về đâu có hết dầu là mình có 40 ngàn mình cho nó rồi có 60 ngàn cho nó rồi để tốn 60 ngàn đúng không có về mình để tốn mình phải tốn tiền nước với tiền đò con thận này có đẹp không hai mấy ừ. bây giờ lại tốn tiền nước rồi tốn tiền xăng nữa